ưu điểm cũng như là nhược điểm của sàn Binance so với các sàn à, giao dịch crypto khác. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này so với intro. Vậy đầu tiên nhất, Binance là gì ạ? Binance là một sàn à, giao dịch crypto tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện tại. Được sáng lập bởi à, Triệu Trương Bằng, tức là Trang Pan Giao, hay còn được gọi là CZ đấy. Ông là người à, Canada, gốc Trung Quốc hiện đang nắm giữ khoảng 70% à, cổ phần tại sàn Binance. Sàn Binance thì được thành lập vào đầu tháng 7 à, năm 2017 tại Trung Quốc. Nhưng à, sau đó do các lệnh cấm về tiền mã hóa của chính phủ Trung Quốc cũng nhờ vướng vào pháp lý ở Nhật Bản cho nên đến tháng 3 năm 2018 Binance đã chuyển trụ sở đến quốc đảo Manta. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn ưu điểm của sàn Binance so với các sàn giao dịch crypto khác. Đầu tiên thứ nhất ý, thì à, sàn Balen thì à, bảo mật an toàn, hoạt động ổn định dựa trên hệ thống à, kiến trúc đa tầng mạnh mẽ. Tiếp theo là khối lượng giao dịch trên sàn thì lớn, tính thanh khoản cao với trên 1.000 cặp giao dịch. Hầu như các altcoin ấy mà các bạn muốn giao dịch đều có mặt trên sàn balen rồi. Tiếp theo là sàn balen thì hỗ trợ đa ngôn ngữ với trên 41 thứ tiếng khác nhau như tiếng Trung này, rồi tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn. Đặc biệt là tiếng Việt ấy là một trong những ngôn ngữ được sàn phát triển sớm nhất. Tiếp nữa là sàn Binance được sử dụng à, trên à, đa thiết bị với đa dạng trình duyệt khác nhau như à, web này, rồi Android hay iOS của iPhone, cũng như là HTML5 hay là Mac, rồi Linux cũng như là WeChat vân vân. Rồi ngoài ra phí giao dịch trên sàn thì rẻ ạ, chỉ khoảng 0,1%. Đặc biệt nếu bạn dùng BNB làm phí thì chỉ còn là 0,075% thôi nha. Ok, vậy nhược điểm của sàn Binance này là gì ạ? Đầu tiên nhất ý, vì Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới hiện tại nên Binance luôn là mục tiêu tấn công của các hacker. Tiếp theo thì ờ, các giao dịch ở trên sàn ấy diễn ra liên tục nên đôi khi ờ, có một số lỗi nhỏ về giao diện nhưng ờ, không đáng kể. Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là giới thiệu cho bạn Binance là gì cũng như là ưu nhược điểm của sàn Binance so với các sàn giao dịch crypto khác.